thành tầng nó ra cù trên giác la giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tôi thần giáo chủ trí năng vô lượng từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin lãnh lễ phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường Tham mô bá đi bồ vi tá sa sam tu nô lô cà nô mình thá sa vi nà ca lô cô thắp bần nhu quốc thắp bá ti phù tí sành nhã tù quần đà mã hành tần ná rắp phù cái này giá cần pháp bảo viên anh vàng như là chơi sáng như là soi sáng gạt màn vô minh pha tan làm đặc trường sinh đề nghiệm phật tổ quang minh rõ ràng con xin lễ lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sang khô quý số thô thu các ta sát sa quá cô sách hà số tà mô quá lá thầm bá sách khá cô miền đà bá sân xa đi an hà đa Rô quá Rô quanh đà má hành cần đá ra phù cái này giác cần tăng bảo trên bông bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh lý trần sa lìa tiểu pháp phàm nhân ai bị con xin lệnh lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường Ratana Taya Te Che Nasikha Me E Tuwa Thanang Tatsa Vi A Nukha We Nasaha Sa Ye Nasikha Thu Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bụt thầy nhé phần thắng dương ân đức tam bảo đã xong còn sao sao mình kỳ kỳ Ừ, quý vị thông cảm bài học vẫn chưa có ổn định bị chờ chút nha sa thú sa thú huynh văn nhật hà huynh văn nhật hà có anh huynh văn nhật hà vũ sớm chút thì đỡ ước mấy nãy giờ nãy giờ coi như à, không được ổn à, mình nhờ quý vị quan hỷ ha rồi đây là bài học mà huynh văn nhật hà đưa lên à, rõ ràng hơn đó 162 Quý vị thấy rõ bài học ha Hôm nay cô tu nữ ờ, nhiều pháp ha, bằng công việc gì đó Cho nên không có nhận được bài học à, Nhờ Sĩ Kim Sĩ Kim thì coi như chỉ có cái phần Pali thôi Không có phần tiếng Việt Bây giờ thì Huynh Giang Nhật Hà rõ ràng, chính xác <coughs> Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ha à, đi vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 162 à, chúng tôi đưa lên để cho Sister Man thấy rõ nè alo Sister Man thấy rõ chưa à Yasa Chanta dusyo dần giá sa trần ta dusyo dần giá sa trần ta dusyo dần rồi bây giờ qua câu số 2 ha rồi sau câu số 2 câu số 3 câu à, học đi rồi xíu chúng tôi chỉnh lại ha bây giờ coi như gốc chưa có ổn định cái bài học nhưng mà quý vị cố gắng ha bây giờ qua câu số 2 câu số 2 mà lu hòa xà lắm bị quá sao kìa quý vị chờ chúc dành chú bài gấp quá chưa có sửa à, cho nên thấy nhiều chỗ nào cũng hơi rắc rối câu số 2 à, mà lũ và xà lam biêu cốt thác tăng Ma lu và sa la mi cốt tha tăng à, ma lu và sa mi bồ tha tăng rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu một câu hai ha gia dạ sa trần ta lu và sa mi bồ tha tăng gia dạ chành tá rốt xèo dằn mà lu hòa xà la mi quốc tha Tăng. gia sa chành tá rốt xèo dằn mà lu hòa xà la mi quốc tha Tăng. bây giờ câu số ba caro tị sô tát tát hấp tà năng ca rô tị sô tát tháp tà năng ca rô đúng rồi và câu cuối cùng ya thà năng et chatidiso à, ya chát tí đi so Nhát hà năng ít chát tí đi so Rồi bây giờ đọc lại ha, nguyên bài Giá xã trần ta đô siêu dần mà lu hòa xà la miêu vô tha tăng kha rồ tí sô ta tha tà năng giá thà năng ít chát tí đi so yasa xã chẳng ta đốt siêu dằng mà lu hòa xà la mi vô tha tầng tha rồ tí sồ ta tha tà năng giá thà năng ít giá tí đi sồ à, bà này còn có một cách đọc nữa à, không phải đọc một lần bốn câu mà chúng ta có thể chia ra làm hai đọc bằng hai câu ha bởi vì cuối câu số 2 đó là một trường âm yasa cành ta đu siêu dần mà lu quà xà la mi vô tha tầng ca rồ tí sồ tha tha tà nằng giá thà nằng ít giá tí đi sồ đọc lại ha giá sa chành ta đốt siêu dần mà lũ và xà la mi vô tha tầng ca rồ tí sồ tạ tha tà nằng giác hà nằng ít cha tí đi sồ rồi <clears throat> à, bài này trong cái lô kệ à, tức là có tám từ vậy thì chúng ta chia hai à, đọc bốn bốn ha nhưng mà cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm điệu nó nương nhau giả xa chánh ta đô siêu dân mà lưu qua xa là miêu tha tận karoti so tam thata năng ya tha năng ít cha ti đi so ya sa chan tam đô siêu yang ma lu wa sa la mi vô tha tăng karoti so tam thata năng ya tha năng ít jati disum Yasa chanta đô siêu dân mà lu qua sa làm bị vô tha tận Cả vô tí số ta tha ta năng Về tha năng ít cha tí đi số hồn à, phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây giao hại cho tự thân như kẻ thù mong ước rồi xa thủ xin mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Hồng Mai ha. À, rồi Nam mô bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá dạ, cảm ơn amen, cảm ơn cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ cảm ơn cô Kim dạ ba người trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ ngài trí đức con đảnh kính đảnh lễ sư phước sang cùng chư tôn đức con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và dạ, con kính lễ cô tu nữ như pháp con kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, con xin đọc câu pháp cú 162 Giác sa ác chan ta đô siêu yang ma lu wa sa la mi wo ta tăng ca rô ti so ta tha ta năng gia tha năng ít cha tí đi so dạ con nghe ngài đọc là ít cha tí thì con đọc theo luôn dạ con xin phân tích giá trường âm nhấn xá đoán âm chanh là hai trường âm nhấn tá đoạn âm đút siêu là hai trường âm nhấn văn trường âm đọc trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà trường âm thông thường lú đoạn âm qua trường âm thông thường xa trường âm thông thường lá mí là hai đoạn âm quất trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm giác sa ác chan ta đút siêu văn ma lu wa sa la mi wot ta tăng các dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4 cá là đoạn âm rô trường âm thông thường tí đoạn âm xô trường âm thông thường tá đoạn âm thát trường âm nhấn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm giá đoạn âm tha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ít trường âm nhẫn giá đoạn âm tí đoạn âm đí đoạn âm như vậy là ba đoạn âm giá tí đí xô trường âm thông thường con đọc lại câu 3 và câu 4 caro tiso tatat ta năng giá tha năng ít giá ti đi sô con đọc lại từ đầu giác sa ác chan ta đốt siêu văn ma lu hoa sa la mi wot tha tăng ca rô ti sô ta tha ta năng giá tha năng ít giá ti đi sô giác sa ác chan ta đốt siêu văn ma lu qua sa la mi wot tha tăng ca rô ti so tát thát ta năng giá tha năng ít cha ti đi so phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước và đó là bản dịch của hòa thượng thích minh châu Giác xa ác chán ta do siêu dặn Ma lô hoa xa La mi vọt tha tăng Ca rô ti sô Ta tháp ta nang ya pa nang ít Cha ti đi sô con đã đọc xong kể xong có chỗ nào sai sót thì xin ngài trí đức cùng với quý vị tổng đạo tràng chỉnh sửa và dạ, con kính mời cô kim ạ con xin kính chào sư trí đức sư phước sang sư phước thạnh các sư các cô tu nữ và <coughs> gì phật tử <coughs> cảm ơn cô mít hồng mai cho tín hiệu sư cái chữ câu cuối sư ít chát tí ha ít chát tí vậy sư sư con thấy chi phốt đại lên cũng là chữ ti mà trường âm dài hết sư trường âm à, thông thường nó là âm dài đúng không sư ờ, ờ, sư chị hay trái tiếng thì sư mới đây nè thì là có ờ, dấu dấu nguyền trường âm dài ờ, sư cho con biết đi trái tỷ hay trái tiếng vậy sư <clears throat> dạ con nghĩ là con coi trong từ điển đó ít chứ ít alo à, alo thắc mắc này trả lời nè chị kem đây là một động từ mà động từ sao mà mà mà, mà động từ số ít mà nhìn vô là biết rồi ít chặt tí cái um, sự mong mỏi à, động từ mong mỏi mong ước thì uh, đó là một động từ mà sao mà coi y nữa à, có sao có sao đọc vậy đi à, chiếc kia ma ít chặt tí trong ma tí rồi xin mời chiếc kia tiếp tục dạ con xin cảm ơn sư ờ, thì con cũng nghĩ là tí con để in tí không biết sư chị sư sửa lại câu số 4 đi tí con thấy nó là động từ mà nó động từ là nó nó nghĩa là mong muốn cái cái gốc cái b của nó cái root của nó là y cộng a nó chia theo bắt tâm á là khách tu khà khá mà nó là thứ ba ngồi chữ ít còn biết đâu còn thấy rồi cũng post lên khi mà có người hỏi thì cũng post lên chữ chữ tì chữ tì có chữ âm dài thôi giờ con đọc đi vậy là tí ký ý chứ không phải là y nha dạ con xin trả bài kinh pháp cú 162 giác sa ách chành ta đùn si ta đu xìm rằng mà lu hòa xà lâm mít quốc ta tằng ta rồ ti sồ ta thắt tà nàng gia thà nàng ít cha tí đi sồ <laughs> cái câu đầu nó khó đó <laughs> để con đọc lại một lần nữa à giá saat chẳng ta đu siêu dằn mà lu hòa xà lâm mít vô tha tăng kha rồ ti sô ta thấp tà nằng gia thà nằng ít cha đi sô gia thà nằng ít cha tí đi sô con đọc nhanh đó nghe không có dài nha thôi con đọc lại lần nữa cho sư vừa bổn giá sa áp chằng ta đu siêu dằn mà lu hòa xà lâm mi vô tha tăng kha rồ ti sô ta thấp tà năng giá thà năng ít giá tí bí sô phân tích câu số 1 và câu số 2 giá trường âm nhắn xá đoạn âm ách chanh hai trường âm nhắn tá đoạn âm đúa siêu là hai trường âm nhắn dằn trường âm đọc thư giọng mà trường âm thông thường lú đoạn âm hoa xa hai trường âm thông thường lá mí hai đoạn âm vốt trường âm nhắn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4 giá sa áp chành ta đối siêu dằng mà lu hòa xà lâm mít vốt tha tằng ca rồ tí sô tắc tháp thấp ca rồ tí sô tắc thấp tà năng giác thà năng ít cha tí đi sô Giác sa áp chẳng ta đối siêu yang mà lu hòa sa lâm mi vok ta tặng ca rồ ti sô ta thấp tà nàng giác thà nàng ít cha ti đi sô phân tích câu số 3 cá đoạn âm rô trường âm thông thường tí đoạn âm sô trường âm thông thường tá đoạn âm thắt trường âm ngắn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm câu cuối cùng giá đoạn âm tha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ít trường âm ngắn chá tí đí ba đoạn âm so trường âm thông thường đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ ca rồ tí so ta thấp ta năng giá tha năng ít cha tí đi so giác sa áp chẳng ta đu siêu dằng mà lưu hòa xà lâm mi vốc tha tằng kha rồ ti sô ta thắp tàn gia thà nàng ít ca ti đi sô giác sa ách chành ta đua siêu dằng mà lu hòa xà lăng ni vô tha tằng kha rồ ti sô ta thắp tà nàng gia thà nàng ít ca ti đi sô Yak sa ap chang ta dun si yang ma lu wa sa lam it wo ta tang cao rô tí sô ta sắp ta năng dạc tha năng ít cha kỳ đi sô dạc sa ắt chẳng ta đút siêu yang mà lu qua sa la mít vô tha tăng cà rô tí sô ta sắp ta năng dạc tha năng ít cha kỳ đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước À, đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 162. Hôm nay con có chuyện, con đọc xong, con phải có công chuyện con đi. Con à, xin cảm ơn uh, Hồng Mai, The Man, cô Mít Trà cho bông qua. Trời bữa nay cô Mít Trà cùng cho kem ăn cái cây. Cảm ơn, như là cho vỗ tay vỗ chân nữa. À, cảm ơn quý vị. Nhưng uh, nói túm lại, còn uh, có uh, có sai gì xin các sư các cô tu nữ và quý vị chỉ dạy cho con biết con con con con đang ăn cơm nó bữa nay con cơm trễ con thích chị trễ rồi đi ăn cơm tiếp đi công chuyện con xin nhường mãi lợi cho người khác con không biết ai hết xin chúc quý vị được an vui và may mắn nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh cá con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư trí đức sư phước sang đức chi tăng kính ờ, lễ cô quý cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng dạ con xin trả bài câu pháp cú số 162 Yasa Apchanta Dusiu Yang Ma Luwa Salami Votha Tang Karo Tiso Tathatta Nang Yatha Nang Ichati Diso Yasa Apchanta Dusiu Yang Ma Luwa Salami Votha Tang cà rô ti nang ta thát ta năng ya tha năng ít cha ti đi Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 Yas là trường âm nhấn Xá đoạn âm Ách chan là hai trường âm nhấn Tá là đoạn âm Đút siêu hai trường âm nhấn Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm Ma trường âm thông thường lú đoạn âm qua xa hai trường âm thông thường lá ní hai đoạn âm vót trường âm nhấn thá đoạn âm tăng, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sa ấp chàm ta đút siêu dăng mà lua xà lâm vót tha tăng Con xin phân tích câu 3 và câu 4 Cá là đoạn âm Rô là trường âm thông thường Tý đoạn âm sô trường âm tâm thông thường Tán âm Tháp trường âm nhấn Ta trường âm thông thường Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Giá đoạn âm Tha trường thông thường Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Ít trường âm nhấn Chá, tí, đí, ba đoạn âm so trường âm thông thường ca rô tí so tát tháp ta năng giá tha năng ít cha tí đi so dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 162 giá sa ấp chan ta đu siêu dằng ma lu wa sa la mi vót tha tăng ca rô tí so tát tháp ta năng giá tha năng ít cha tí đi so giá sa ấp cham ta đút siêu yang ma lua sa la mi vot tha tăng ca rô ti so ta tha ta năng ya tha năng ít cha ti đi so phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước đây là bản dịch tiếng việt của hòa thượng thích minh châu và dạ, con xin đọc kệ Yasaabchan padusyu yang maluasa lamivot tatang Karotisota tatanang yatanang ejabiriso Yasaabchan padusyu yang maluasa lamivot tatang Karotisota tatanang yatanang ejabiriso Cha đi Japiriso Dạ con đã đọc uh, phân tích và kể xong có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm con Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ Dạ, Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 162 ngày hôm nay ạ. À. Yat saak chan tadut siêu yang ma lu wa sa lamit lami wot tha tăng karo ti so ta tha ta năng ya tha năng it chati ti so yat saak chan tadut siêu yang ma lu wa sa lami wot tha tăng karo ti so ta tha ta năng cha hà năng ít cha ti đi sô Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 Yát sa ác chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wot tha tăng Yas là trường âm nhấn Xá là đoạn âm ak chan là hai trường âm nhấn Tá là đoạn âm dus siêu là hai trường âm nhấn Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua, sa là hai trường âm thông thường, lá, mí là hai đoạn âm, vốt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chát chanh tá đút siêu giang mà lu hòa xà la mi wot tha tăng. Câu số 3 và câu số 4 cà rô tí sô tá thát ta năng giá thà năng ít cha tí đi sô. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ít là trường âm nhấn chá tí đi là ba đoạn âm so là trường âm thông thường caro tí so ta thát tà năng giá thà năng ít chá tí đi so Và con xin đọc lại ạ chát sa ác chan ta đút siêu dằng mà lu hòa sa la mi wot tha tăng caro tí so tá thát Ta năng giá thà năng ichatidiso phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước là bản dịch việt của hòa thượng thích minh châu Yatsa ta du siêu dân ma luwa sa lami wot tha tăng Karoti so ta thata năng ya tha năng ít cha ti đi so Yat sa ak chan ta du siêu yang ma lua sa la mi won tha tăng Karoti so ta tha ta năng ya tha năng ít cha ti đi so phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kể xong có sai nhà Trư và Đạo Tràng chỉnh sửa dùm cho con ạ. À. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. À. kính đảnh lễ bà ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang. Con, con kính lễ cô tu nữ như Pháp Con xin kính chào toàn thể đạo tràng Cảm ơn cô Beta Thế Mẫn, cô Hồng Mai đã cho biết tín hiệu tốt ạ Dạ con xin phép được đọc và ôn bài câu pháp cú 162 Kính chia nhà chi đất cho bài Dạ con xin phép được đọc Yasat ak chan ta đút siêu rằng ma lúc hòa xà la mi phút tha tằng ca rô ti sô tát tha tà nằng yat thà nằng ích cha ti đi sô dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 yat sa ác chan ta đút siêu yang mà vô là xà la mi vô tha tằng con xin phân tích giáp giáp là trường âm nhấn xá là đoạn âm ác là trường âm nhấn chan là trường âm nhấn tá là đoạn âm đút là trường âm nhấn si là trường âm thông th... siêu là trường âm thông thường giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ma là trường âm thông thường lú là đoạn âm qua là trường âm thông thường xa là trường âm thông thường lá là đoạn âm mí là đoạn âm bốt là trường âm nhấn thá là đoạn âm tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm yat sa ak chan ta du siêu yang ma lu wa sa la mi bốt tha tăng con xin phân tích câu 3 và câu 4. Carotiso ta caro Carotiso ta tha ta năng ya tha năng ekchati diso. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm giá là đoạn âm tha là trường âm thông thường năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm x là trường âm nhấn chá là đoạn âm tí là đoạn âm đế là đoạn âm xô là trường âm thông thường à, Còn xin đọc lại cả bài yasa ak chanta dosiu lặng siêu văn mà lu hòa xà lao mi bút tha tăng ca rô ti sô tất tha tà năng yết xà năng ích cha ti đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của hòa thượng thích minh châu con xin phép được kệ Chà dạ sa a chan ta du siêu dần mà lu wa sa ma vi vô tha tăng cà rô ti so ta ta ta nặng năng dạ ta năng ích cha ti đi so Chà dạ sa a chan ta du siêu dần mà lu wa sa ma vi vô tha tăng cả cho ti so ta tha ta năng ya sa năng ek cha ti đi so phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con đã đọc và phân tích xong có gì sai mong ngài cùng toàn thể đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ dạ con xin xuống mic mời một kế tiếp ạ lô một hai ba một hai ba sa tú sĩ Hồng Mai à, như vậy sĩ Hồng Mai cũng nghe rõ ha à, chư Pháp nguồn Lào Cai đọc chữ siêu dân như vậy mà chữ siêu này cho đó là trường âm thông thường ha nên nhớ trường âm thông thường là những trường âm a i u e o à, a i u e o đó là những trường âm thông thường à. còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm là a i u nó đi trước với m câu vô chấm à, đi trước với m câu vô chấm à, thì ví dụ như chữ a thì chúng ta đọc là ân chữ ý chúng ta đọc là in chữ ú chúng ta đọc là ung đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm nhấn là một trường âm có nghĩa là những nguyên âm đi trước hai phụ âm ghép những nguyên âm đi trước hai phụ à, hai phụ âm ví dụ đút siêu dần à, thì chữ chữ ý này nè chữ ý đứng trước trên l và chữ y hai phụ âm ghép thì chúng ta phải đọc kéo dài ra gọi là ách chanh tá đút siêu dần à, thì chữ này kéo dài ra mà nó kéo dài ra khi cái chữ nguyên âm nó đứng trước hai phụ âm à, đứng trước hai phụ âm thì đó là trường âm nhắn chứ không phải trường âm thông thường à, alo chị phát nguồn nhớ ha à, chị hồng mai cũng nghe rõ này chữ siêu trường âm nhắn chứ không phải là trường âm thông thường à rồi hôm nay chị phát nguồn nghe là cái nghe đọc để để cho bà con nghe à, có có thấy rằng mình đọc sai hay không hay là sư vấn nguồn muốn đọc để cho bà con có chú ý mình hay không ờ ghê quá ha rồi bây giờ mời sister man alo một hai ba một hai ba thấy sister man giơ tay sao mà mất tiêu rồi rồi sa thú sister man alo alo dạ dạ dạ con cảm ơn cô hồng mai con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo con xin đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 162 à, câu này khó con có sai chỗ nào xin ngài chỉ dạy cho con yassa achan ta yang ma luva sa caro tiso tathata năng yatha năng ichatidiso yassa achanta dusiu yang ma lu va sa lami votha tang caro tiso tathata năng yatha năng ichatidiso Yassa achanta dusiu yang ma lu va sa lami votha tang caro tiso tathata năng yatha năng icchati so con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Yasa Achanta Dusiu Yang Maluva Salamivotatang. Yat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dus là trường âm nhấn, siêu là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, lú đoạn âm, va sa hai trường âm thông thường lá mỹ hai đoạn âm vót trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đọc lại câu 1 và câu 2 yassa achan tadusiu yang ma luva salami vota tăng phân tích câu 3 và câu 4 karotiso tathatta năng yatha năng ichatidiso cá rô cá đoạn âm rô trường âm thông thường tí đoạn âm xô trường âm thông thường tá đoạn âm thát trường âm nhấn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm giá đoạn âm tha trường âm thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ít trường âm nhấn chá tí đí ba đoạn âm xô trường âm thông thường đọc lại câu 3 và câu 4 caro tiso ta tháp tà nàng giá diso đọc lại nguyên bài yassa acham ta đút siêu yang ma lu va sa lami tiso ta tháp tà nàng giá tà diso phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu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 số 162 Yat Saat Chan Tát Đút Sì Yat Saat Chan Tát Đút Siêu Giàng Mà Lu Hòa Xà Lá Mi Quốc Tha Tằng Tát Rồ Ti Sờ Tát Hát Tà Nàng Yat Yat Thà Nàng Ít Cha Ti Ti Sờ Yat Saat tràn ta đút chiều dàng mà lu hòa xà la mi wot tha tặng cả rồ ti sổ ta thát tà nàng gia thà nàng ít chắc đi đi sổ dạ con xin phân tích câu 1 câu 2 giáp trường âm nhấn tá đoạn âm ác chanh hai trường âm nhấn tá đoạn âm đút siêu đút siêu hai trường âm nhấn dần trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà trường âm thông thường lú đoạn âm qua trường âm thông thường xa trường âm thông thường lá mí hai đoạn âm quất trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Dạ sa át chàn ta đút xìu dằn mà lu hòa xà lá mí vô tha tăng và dạ, con phân tích câu 3 câu 4 cá đoạn âm rô trường âm thông thường tí đoạn âm xô trường âm thông thường tá đoạn âm tháp trường âm nhấn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm giá đoạn âm tha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ít trường âm nhấn chá tí đí ba đoạn âm xô trường âm đọc theo giọng nguyên âm các rô tí xô tát hát tà năng giá thà năng ít cho tí đi xô dạ con đọc lại giác sa át chan ta đút siêu dạng mà lu hòa xà la mi qua tha tàng ca rô tí sô ta hát tà năng già tha giác thà nặng ít cha tí đi sô Dạ sa át chan ta đút siêu yang mà lu hòa sa la mi wa tha tang ca đồ ti sổ ta tha tà năng ya thà năng ít cha đi ti đi sổ cha ti đi sổ Dạ con xin cải Dặn sa an chan ta đột siêu yang mà lu hòa sa la mi wa tha tang ca so ta than ta năng ya tha năng ến cha tế đi so Yạn sa an chan ta đốt siêu yang mà lu qua sa là mi vô tha tăng ca so ta tha ta năng ya tha năng ến cha tế đi so phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước là bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con đọc phân tích và kể xong dạ con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con dạ con xin cảm ơn là cho đạo tràng xin mời vị tiếp theo ạ à. Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Ma Nam mô Sang khai, Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài trí đức, con thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng. Thưa con xin đọc câu pháp cứu. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Dạ cho cho bài dùm con cái bạch ngài con chưa có bài à. Dạ đạo tràng copy bài ờ, cho lên cho Phúc Hạnh nhìn thấy bài ờ, Phúc Hạnh đọc ạ. À. cảm ơn ờ, con kính tri ân cảm ơn ngài ạ. Sau <clears throat> con xin đọc câu pháp cú số 162 ạ. Yasaat Yasaat Chantadus Yasaat Chantadus Yang và Si lâm bi Vô Thá Tăng Karotis Sotata ta thát tà năng gia thà năng ít chất ti đi sô gia sa a chàn ta đuốt xì ta đuốt xì rằng mà lu và xà lam mi quốc tha măng giác là trường âm nhấn xá là đoạn âm át chan là hai trường âm nhấn tá là đoạn âm đút là trường âm nhấn tỳ là trường âm đọc theo giọng nguyên âm dân là trường âm thông thường ma là trường âm thông thường lú là đoạn âm va là trường âm thông thường sa là trường âm thông thường lá mí là hai đoạn âm quất là trường âm nhấn thá là đoạn âm tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm giác at chàn ta đu sĩ dàng mà lu và xà lắm mi vô tha tầng câu 3 và câu 4 caro rô ti sô ta tha tà nặng giá thà nặng ít chá ti đi sô cá là đoạn âm rô là trường âm thông thường tí là đoạn âm sô là trường âm thông thường tá là đoạn âm thách là trường âm nhấn Ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít là trường âm nhấn, ba một hai ba à, của phụ nữ phục hạnh à, đọc thì chính xác nhưng mà phân tích cái câu đầu tiên câu đầu tiên phân tích là bị phân tâm ách chanh ta đút siêu dần à cái chữ đút siêu dần thì chữ siêu và chữ dần hai trường âm này phân tích à, nghĩa là bị bị bị quan tâm à, còn những cái từ khác à, ổn định dòng đọc thì chính xác nhưng mà phân tích chữ siêu dần phân tích hai chữ này nó là coi như à, không ổn ha à, cô tự nữ phục hành coi lại chỗ này ha. rồi xa thú xa thú còn vị nào đưa tay đọc nữa không alo à, chị tâm phương bỏ chạy mất tiêu rồi à, rồi ai, <clears throat> khi phát nguồn có muốn sửa sai không cũng sai một từ khi phát nguồn à, hôm nay thì à, cô tu nữ phúc hạnh ha, vô trễ cho nên à, khi mà mà đọc khi phân tích à, mấy vị kia phân tích thì Sika à, cô tu nữ vô phận hình như quên hay là thấy cái từ này thấy khó quá rồi cha cũng bị phân tâm ra dạ, thấy sao bây giờ ôn lại ha rồi khi đó chúng ta đi vào ý nghĩa của từ vựng ha yasat chành ta đô siêu dần mà lu hòa xà la mi vô tha tầng ca rồ ti sồ ta tháp ta năng giác hà năng ích chát ti đi sồ à Chitina mới vô ha rồi bây giờ đọc lại lần nữa để Chitina chú ý ha đưa bài học lên nữa chứ nhiều khi à, ngồi nghe mà không thấy bài học rồi à, tôi cũng không biết đọc sao nữa giá sát trần ta đu siêu dần mà lu hòa xà la mi vô tha tầng tha rồ tí sồ ta tha tà nằng gia thà nằng ít chát tí đi sồ đó là một cách đọc thứ nhất ha cách đọc thứ hai giá sát chân ta đốt siêu dần mà lũ hòa xà lá mi vô tha tầng ca rồ tí sô tát hát tà năng giá thà năng ít chắc tí đi sô à trong cái dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc rồi bây giờ qua dòng kể à, chúng ta một câu tám từ thì chia ra đọc bốn bốn ha à, và cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm điệu nó nương nhau giả dạ sa chân ta đua siêu dẫn mà lua sa làm bột tha tặng cả rô tí số ตังทัตานังยะทานังเอจจติดิโสยะสะจันตาดุสิวยังมาลุวาสาลามิวนาตัง karoti so ta tha ta năng ya tha năng ít cha tin đi số thế giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước rồi mời Sitina alo rồi xa thủ Nắp mô bút tha giác, nắp mô tham ma giác, nắp mô sam thầy giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chư đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ trong và con kính chào đạo tràng có được đọc bài con pháp cú số 162 Yassa Achan Dusiu Yang Ma Lu Wa Sa La Mi Wot Tha Tầng Các Rô Tí Sô Tát Tát ta năng giác tha năng ít chát tí tí đi sô giác xá át chăn tắc đú siêu dần mà lũ hòa xà lá mít vót thá tăng các rô tí sô tá thát ta năng giác tha năng ít chát tí đi sô không phân tích câu 1 và 2 Yassa achan ta Đức siêu dân ma lu qua xa lá mít quát thá tăng giá trường âm nhấn xá đoạn âm ách trường âm nhấn trên trường âm nhấn tá đoạn âm đứa trường âm nhấn siêu trường âm thông trường âm siêu siêu và dạ trường âm nhấn dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm ma trường âm thông thường lú đoạn âm qua trường âm thông thường xa trường âm thông thường lá mí hai đoạn âm quất trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm yassa achanta du si siêu yang ma lu wa sa lá mí quất thá tăng câu ba và bốn các rô tiso tát thất ta năng yat tha năng ít chát tí lý xô cả đoạn âm rô trường âm thông thường tí đoạn âm xô trường âm thông thường tá đoạn âm thách trường âm nhấn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm giá đoạn âm tha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ít trường âm nhẫn trá tí hai đoạn âm tí đoạn âm xô trường âm thông thường các rô tí su tát thất tà năng giác thà năng ít chát tí lý su giác sát át chăm tát đú siêu yang mà lúc hòa xà lá mi vót tha tầng các rô tí su tát tát tát tà năng giác thà năng ít chát tí lý su phải dưới quả trầm trọng như dây leo bám cây giao hại cho tự thân như kẻ thù trong mong ước của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Danh xá a chan ta đứng siêu dần mà lu qua xá là mi won tha tầng cà rốn ti su ta thân ta năng và thà năng in cha thi đi su dạ thưa con đã đọc xong con có sai xin ngài sửa dùm cho con nè con kính tri ân ngài và đạo tràng à, xà thủ xà thủ chị tì nà đây là một bài khó à, mà cái khó ở đây là quý vị hay vấp phải cái cái câu đầu tiên à, chành tá đút siêu dần à, cái chữ đút siêu dần à, chỗ này quý vị hay hay ngập ngừng à, không có tự tin à và có vị cũng đã sai cái chỗ này à, khi cho đó là một trường âm thông thường chữ siêu à, nhưng mà quý vị thấy sittina ha ngập ngừng ngập ngừng nhưng mà rồi khẳng định đó là trường âm nhân à, xà thủ xà thủ sittina à, cái từ từ rồi nó cũng như thôi à, hôm nay xích nhung phạm đi học vẽ ha bài này là khó nữa bài khó mà đi học vẽ càng thì thấy càng khó hơn à. cố gắng cố gắng bù xem thêm một chút à, xích nhung phạm ha cái bài này khó à, trong đạo tràng nhiều vị đọc sai à, phân tích sai đọc thì đúng nhưng mà phân tích sai nói chung thì cái dòng đọc là quý vị số 1 rồi ok nhưng mà khi phân tích nhiều khi bị phân tâm chứ không phải nói rằng là quý vị dở quý vị cái dòng đọc là là số 1 nhưng mà khi phân tích à, bị phóng tâm hoặc là à, bị lộn thôi chứ không phải là quý vị cố tình đọc sai à, rồi tôi bây giờ chúng tôi đọc lại một lần nữa ha <clears throat> rồi đi vào ý nghĩa từ vựng à, Sĩ Quang Thanh cũng đi học trễ nữa luôn yeah. chị Nhung Phạm đã đi học trễ rồi bây giờ Sĩ Quang Thanh cũng đi học trễ nữa à, đưa bài học lên để Sĩ Quang Thanh thấy nè Ồ, oh, Sĩ Kha cũng đi kể Trời ơi bài đã khó rồi mà còn đi học trễ nữa quý vị cố gắng chứ à, cho nên đi học trễ cái này rồi cái bây giờ đọc lại thì là mất thời gian ha quý vị thông cảm ha rồi kinh lệ là đức à, tuệ đức nữa không lẽ nói là đức à, tuệ đức đi học trẻ thì kỳ quá nhưng mà công việc ở chùa thì quý vị thấy cũng à, bận rộn lắm à, cho nên quý vị cũng thông cảm ha rồi bây giờ đưa bài học lên để để đức đức thấy nè giá sát cành ta đúc siêu dần mà lu và xà lami vô tha tầng ca rồ ti sô ta tha tà năng gia thà năng ít chati đi sô à, đọc lại lần nữa quý vị chú ý ha bài này khó giá xã chành ta đu siêu dần mà lu và xà la mi vô tha tầng ca rồ tí sô ta tha tà nằng gia thà năng ít chati đi sô như vậy trên cái vấn đề trường âm đoạn âm dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha một cách đọc dễ tức là cuối câu số 2 nó là trường âm chúng ta có thể dừng và quý vị cảm thấy rằng hơi mình dài thì làm liền một hơi à, à, làm liền một hơi à, đó là dòng kinh rồi bây giờ qua dòng kệ <clears throat> thì quý vị cũng chú ý à, 44 ha tức là một câu 8 từ thì chúng ta chia ra à, và cố gắng đọc một lần hai câu để âm điệu à, nó nó nó nương nhau mà chúng ta cảm thấy rằng mình đọc xong rồi mình tự mình vỗ tay mình khen mình hay à, mình mà đọc mà mình vỗ tay mình khen mình hay thì chứng tỏ rằng người khác họ nghe họ cũng hoan ý rồi bây giờ với âm điệu 44 à, thì giọng kệ chúng ta đọc à, một phần hai câu nha <coughs> giả xa chân ta đô siêu dân mà lua xa là mi vốn tha tầng karoti so ta tha ta năng ya tha năng ka ya tha năng ít ya tí đi so à, thay thay là đức cửa đức à, nghe cái bỏ chạy ha. À. tự nhiên chỗ này phân tâm thôi bây giờ kể lại ha giả sa chanh ta đô siêu dân mà lu qua sa là mi vô tha tầng ca rô ti số ta tha tà năng gia tha năng ít cha ti đi so phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước rồi bây giờ à, chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha à, cái câu Phật ngôn 162 à, giá xã trần tất đút siêu dần à, cái chữ giá xa là của của người nào ha của người nào do cái đại từ gia và đây là cái chia thứ sáu à, thí vì phát tí e cao với tình á tức là sở hữu các của người nào rồi áp chân tá đứt siêu dần chữ áp chân tá có nghĩa là trầm trọng hay là quá giới hạn trầm trọng hay là quá giới hạn áp chân ta rồi chữ đút siêu dần Chúa siêu dân do cái từ Chúa siêu giá Chúa siêu giá đây là một danh từ trung tính ác rành Akrantanapung Sakalinga chữ chữ đú ở phía trước có nghĩa là dây leo à, xấu ác và siêu giá có nghĩa là giới hay là hành động giới hạnh và chữ đút siêu gia có nghĩa là à, ác giới hay là cái giới vô cùng tồi tệ và chữ đút siêu gia ở đây được uh, chia theo đối các số ít đút tỷ giá quy pháp tỷ e cao quan trần ha cho nên đút siêu gia nó biến thành đút siêu dần ách chanh ta đút siêu dần à có nghĩa là người có giới vô cùng trầm là tồi tệ hoặc là người phá giới quá trầm trọng à, người phá giới quá trầm trọng à, à, như vậy thì câu đầu tiên à, người người có giới vô cùng tồi tệ hay là người phá giới quá trầm trọng à, của người nào hay là của ai là người phá giới quá trầm trọng à, mà ngài hòa thượng dịch là phá giới quá trầm trọng rồi câu số 2 mà lu hòa xà mi quốc tha tầng ma lu hòa ma đây là một danh từ nữ tính a karanta ithi linga malua có nghĩa là dây leo rồi Salamivot Salamivot Hạ tầng Chữ xa lá Do cái à, xa Nó là một danh từ nam tính ha Akran Tapung Linh Ga Và xa lá ở đây được, được chia theo đối cách số ít là đối tỷ giáo vị phát tiết câu chana cho nên xa lá biến thành xa lăng à, sa lăng có nghĩa là cây sa la cây sa la quý vị thấy ở nhiều cái chùa Việt Nam hay trồng cây sa la cái bông người ta có thể làm thuốc được ha. và nó có cái trái trái tròn tròn giống như trái dừa nhưng mình tương nó nhỏ thôi màu đen à, màu màu sạm sạm à, màu sạm sạm à, sẫm à, cây sa la thì quý vị thấy Việt Nam nhiều ha à, nhất là mấy ngôi chùa năm tông hay trồng cây sa la à, xà lá mi vốt à, do cái từ sa lăng ha rồi tiếp theo là à, vốt tháp tăng vốt tháp tăng ở đây có thêm cái từ ý quá y qua cộng với ốt thạc tầng chỉ y qua là ví như tự như ha rồi ốt tháp tăng ốt tăng do căn ngữ tháp căn ngữ này có nghĩa là trải dài ra và ốt tháp tăng là một cái dạng quá khứ phân từ nhưng mà được uh, chia theo đối cách ha có nghĩa là đã được trùng lên đã được trải dài ra hoặc là đã bám vào à, thì cái câu số 2 này à, dây leo à, quay nghiệp bám vào cây sala à, thì ở đây ngài hòa thượng dịch là như dây leo bám cây nhưng mà không ám chỉ cái gì và trong à, cái chỗ này thì nói về cây sa la à, sa lăng à, câu số 3 Caro tí sô tất hát tà năng Caro tí động từ là à, Sô là người nào Người nào làm Tất hát tà năng Tất hát tà năng do chữ tát tha cộng với áp tà năng chữ tát tát tha tát tha là như thế đó <clears throat> áp tà năng là chính mình à, à, như thế đó chính mình vậy thì ngài hòa thượng dịch rằng gieo hại cho tự thân à, việc làm của người đó nó tác động lại à, vấn đề nhân quả mà à, người đó làm như thế nào thì hưởng lấy cái quả mà cây ám chỉ về cái quả ác dây leo mà nó bám cây thì cái cây làm sao sống nổi à thì người làm ác thì cái ác nghiệp nó nó trả quả thì người đó phải hứng chịu thôi rồi câu cuối cùng à, câu cuối cùng giác hà năng ích chapidiso giác hà năng à cái việc làm của người đó à. <coughs> việc làm như thế đó rồi sao ichati ichati tức là cái động từ này có nghĩa là mong muốn ước mơ rồi đó à, chỉ đi xô theo cái hướng đó à, cái hướng nào thì cái mong muốn theo hướng đó và vâng, ngài hòa à, thượng dịch là như kẻ thù kẻ thù mong mong ước à. vậy chỉ chữ tí này à, chữ kẻ thù kẻ thù ở đây không thấy cái từ nào kẻ thù hết nhưng mà ít chặt tí đi xô là mong ước hướng về à, hướng về chính cá nhân của người đó mà người đó nó làm những cái chuyện xấu xa thì chắc chắn rằng à, những cái cái ác nghiệp đó nó sẽ trả quả à, câu Phật ngôn 162 cho chúng ta thấy rằng tự như dây leo trùm lên trên cây sa la người có giới vô cùng tồi tệ tạo ra cho bản thân cái điều mà kẻ thù mong muốn gây ra cho người ấy à, trong cái phần ý nghĩa mà mà, mà văn xuôi ở à, đây nó lên một cái ví dụ như cái dây leo mà lúa quá ha trùm lên trên cây sa la người có giới vô cùng tồi tệ tạo ra cho bản thân điều mà kẻ thù mong muốn gây ra cho người đó à ngài hòa thượng gia đức à, đã à, dịch à, à đã phổ thơ lục bát thế này như dây leo mà lú hòa bám ghì đeo xiết xa la chết dần nếu ta quá nhiễm dục trần kẻ thù không giết tự thân giết mình à, rồi còn có một cái đoạn sau nữa như dây leo bám xiết cây cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô quá nhiều dục lạc nhiễm ô là ta đã tự đầu mồ chôn ta Ồ, oh, hai hai đoạn đoạn nào cũng hay hết đoạn trên thì đi đi vào thực tế hơn như dây leo ma lúa qua bám ghì đeo xiết xa la chết dần nếu ta quá nhiễm dục trần kẻ thù không giết tự thân giết mình à, đoạn sau là cũng hay như dây leo bám xiết cây cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô quá nhiều dục lạc nhiễm ô là ta đã tự đào mồ cho ông ta ừ. hai đoạn đoạn nào cũng hay nhưng mà ngài hòa thượng minh châu ngắn gọn xúc tích hơn phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước rồi bây giờ chúng ta thấy tại sao cái bài này nó khó nó khó vì ám chỉ về Devadatta, Devadatta. Bây giờ chúng ta nghe gương sự à, của câu Phật ngôn này ha. À, khi mà Đức Phật ngự tại chùa Trúc Lâm, chùa Trúc Lâm quý vị biết làm sao đây? Alo. Alo, có ai nhớ chữ Trúc Lâm viết bằng tiếng Pali không? chúng ta phải nhớ xuất xứ chứ oh, mình chào huynh hành pháp đi học trẻ ha à, chùa trúc lâm trúc lâm biết sao đây bà con quý vị học nhiều quá hỏi cái quên liền à, viết viết à, không không đúng luôn á chứ à, sợ viết không đúng nữa chúc lâm quê lưu quan ai, xà tù xà tù nhưng mà chữ quê lưu có dấu chấm ở dưới nghe chê là có dấu chấm ve rú là tre hay là trúc quá nã là là một cái cái rừng hay là một cái cái vườn mà nhiều cây <coughs> về Luwana là Trúc Lâm thì tại chùa Trúc Lâm này à, quý vị còn nhớ chùa Trúc Lâm ai thành lập ai thành lập cái chùa Trúc Lâm này à, alo nhiều khi dám nói chùa Trúc Lâm ở bên à, hoạt động tôn giáo ở quận 6 hay là chùa Trúc Lâm ở trên Hóc Môn nữa mà hả? Alo, chùa Trúc Lâm này thời kỳ Đức Phật thì ai thành lập ra chùa này? Nó còn nhớ không bà con ơi? Một vị vua đã thành lập ra ngôi chùa Trúc Lâm. Vậy thì vị vua đó tên gì? Rồi. Cũng quên tốt luôn Cổ đế Vị vua đó đã khuyến khích hoàng hậu của mình Tức là hoàng hậu khi mà Đi vào chùa Trúc Long để tu tập Và chứng đắc thánh quả là la Alo, mến chào Xích Xú Khá và Đúc Khá Cũng đi học kể luôn Alo, vị vua nào đã khuyến khích hoàng hậu của mình à, đi vào nghe pháp và chứng đắc thánh quả a la hán ồ quên hết trơn ha khổ quá học nhiều quá cho nên bây giờ hỏi đâu quên đó hay thiệt thôi bây giờ đi vào nội dung ha tại chùa trúc lâm này đức phật đã đề cập đến đề bà đặt đà Vậy thì đề bà đặt ra ly viết làm sao đây? Này quý vị phải viết lên để nhớ câu Phật ngôn này. Tại sao mà khó đọc? Khó đọc là vì cái ông đề bà đặt đa này. Rồi đề bà đặt đa quý vị viết làm sao cho đúng đây. Đề qua đặt ta. Ô oh, chính xác chính xác. Đề qua đặt ta chính xác sĩ ca hồng mai à, một hôm các vị tỳ kheo cùng nhau hội họp tại giảng đường và bàn luận với nhau rằng này các đạo hữu đều qua đắc tá là người phá giới là người hành theo ác pháp đã khuyến dụ thái tử a cha ta sát tu làm phát sinh lợi lộc đến cho ông ta một cách phi pháp rồi sử dục thái tử ác trà tất tu giết cha là vua bim bisa ra ông ta cũng mưu hại đức phật nhiều lần do ông làm à, cho cái tâm của ông ta nghe là đầy tham vọng ái dục à, tăng trưởng như vậy à, với những cái ác giới mà ông ta à, đã làm cho ông ta trở nên là một con người mà ác hạnh à, một con người không có giới hạn à, khi mà các vị tỳ kheo bàn tán với nhau như vậy thì đức phật với thiên nhĩ ngài đã nghe à, những cái sự việc bàn luận đó cho nên từ trong phương pháp à, bước ra và đến năng hỏi rằng này các vị sư các ông đang luận bàn về vấn đề gì thì các vị tỳ kheo đó có sao nói vậy à, trình lên cái sự việc của đề quá đắc tạ thì đức phật mới phán rằng này các vị kheo chẳng phải trong cái kiếp này đề bà đặt ra đã mưu hại như lai đâu mà trong quá khứ cũng từng làm như vậy và đức phật đã kết luận này các vị cưu giống như một cái cây trùng gửi nó quấn xiết nó làm cho cái cây à, sa la nghĩa là phải chết thì cái dục phát sinh lên từ cái sự phá giới thúc đẩy cái kẻ phá giới sao vào khổ cảnh nhất là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và atula và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 162 này rồi chúng ta đưa lên câu Phật ngôn 162 gia xã trần tá đứa siêu dần mà lưu hòa xà lá mi quốc tha tầng tá rô tí sù tá thát ta nằng giá thà nằng ít chá tí đi sù thế giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong đợi sự phá giới làm hại mình như là một cái loại dây leo nó bao quanh cái thân cây làm cho cây phải khô héo chết người phá giới chỉ là những cái người làm những cái điều mà kẻ thù muốn làm cho mình À, thì duyên sự này cho chúng ta thấy rằng rẽ tăng phản phật có đề bà phá giới làm nên nghiệp xấu xa lăn đá khiến chân phật chảy máu xui a sở thể giết cha phật rằng phá giới tợ dây leo siết chết ta ra rất hiểm nghèo cái nghịch mong điều gì tai hại cho ta là tự mình gieo ở trong cái cái duyên sự này có đề cập đến một số nhân vật à, à, đề vật đặt ra à, quý vị đã biết tên đó là Devadatta Devadatta là suối thái tử à, a thế tức là vì thế tự a sạch e này quý vị có thể viết cái tên được không a cha ta sắc tú viết làm sao đây a cha tá là chưa sanh ra sắc tú là kẻ thù kẻ thù chưa sinh ra người ta dịch là a sà thế vậy thì a sà thế quý vị viết cái tên Bali sao cho cho cho cho nó nó ổn à ai viết cái tên của À, một quân ứ giết gia của mình tức là vua bình sa vương biêm pisa ra alo quý vị biết để nhắc lại trong cái, cái duyên sự này à, có những à, chà ta sa tu quá chiếc nhung vọng bạn sao giỏi vậy ta à, có ai ngồi bên nhắc không A ờ, cha đó sát tú chỉ sát ờ, sai rồi sát tú ở dưới này mới đúng này chứ không ai đúng này copy trên mạng copy trên mạng chỉ sát tú chứ không ai chính xác hơn sát tú này là kẻ thù a cha ta là chưa sinh ra à, chưa sinh ra mà là kẻ thù rồi cho nên đặt lên a cha ta sát tu a à, sẽ thế rồi cha của a sa thế với viết đó là bình sa vương vậy thì bình sa vương viết sao đây alo bình sa vương cha của à, thái tử a cha Ta sát tú a sa thế alo bình sa vương bà xe nó đi không phải bà xe nó đi là không phải à, bình sa vương bình sa vương có một bà hoàng hậu rất là đẹp à, bim bisa đã chính xác sitina có một vị hoàng hậu rất là đẹp tên là Khe Ma. và đức vua bim bisa ra này đã thành lập ra chùa trúc lâm rồi dụ khỉ cho hoàng hậu Kema đi thăm viếng cảnh chùa và hoàng hậu Kema nghe người ta nói rằng Đức Phật coi cái thân này là ô uế là bất tịnh cho nên mình đẹp thế này mà Đức Phật à, chế là bất tịnh là ô uế là một cái bịch à, một cái túi để đựng à, mũ máu thì cô ta bất mãn không bao giờ đến gặp được Phật nhưng mà cánh vườn đẹp quá à cánh vườn đẹp quá rồi cô ta đi vào trúc lâm à, tình cờ ngày hôm đó thì đức phật đang thuyết pháp rồi do sự tò mò à, sao mà nghe chế người nữ mà sao người nữ mà ở đây nghe cũng đông à rồi rồi ta mới lèn đán đứng ở xa vô vô à, nhưng mà đức phật biết hết à, đức phật mới dùng thần thông của mình à, hóa ra một cô thiếu nữ rất là đẹp có 16 tuổi đang cầm quạt à, quạt cho ngài à, hoàng hậu Khe ma nhìn thấy người thiếu nữ cầm quạt quạt cho đức phật sao muốn đẹp dữ vậy đẹp quá đi à và so sánh lại chính bản thân của mình chẳng là cái gì cả à, thấy cái sắc đẹp kia nó cuốn hút say mê nhìn sắc đẹp mà quên đi ông Phật nói gì à, ngồi nhìn cái người thiếu nữ đó cũng do thần thông của Đức Phật từ một cái thiếu nữ 16 rồi bước qua tuổi trung niên rồi tới tuổi lão niên rồi già lụng tụm mắt mờ tái điếc thời tráng niên quanh biệt còn đấu à rồi sụn xuống rồi cũng do thần thông của ngài thành ra một cái một cái nắm xương khô ồ một bài pháp không lời à, do thần thông của đức phật à, người ta chán ngang qua đẹp vậy mà chết uổng thế mà cái sự vô thường nó đến thì ai cũng phải chết hết rồi suy nghĩ là chính mình có một sự kinh cảm không còn uh, luyến ái không còn quyến luyến không còn coi như là là là giải chút về sắc đẹp của mình nữa à, trong cái khi mà tâm trạng như vậy thì đức phật hiểu và nói lên cái vấn đề vô thường à, đi thẳng vào tâm trạng của hoàng hậu khi mà và cô ta chứng đắc thánh quả a à la hán ngay tại chỗ và thế là đức phật hỏi với ông vua Bim Bimbisara như sao bây giờ đây là một vị thánh một vị a la hán bây giờ muốn cho hoàng hậu được à, lưu lại trên thế gian này à, hay là muốn cho hoàng hậu phải nhập nước bàn bởi vì một cái vị thánh thì quý vị việc là thánh liền à, một cái vị mà cư sĩ mà khi chứng đắc thánh quả là la hán nếu mà muốn duy trì mạng sống thì phải xuất gia tu tập trong cái hàng ni chúng chứ còn không thì coi như không thể sống chung cha với thế gian à, mà đức vua Bimbisara là một cái vị thánh tu đà vờ mà đức phật hỏi như vậy thì ông ta quan hệ à, xin cho hoàng hậu được xuất gia trong ni giới và như vậy bảo tồn được sinh mạng của hoàng hậu à, đến khi hết tuổi thọ rồi thì bây giờ trong cái câu Phật ngôn này, này á những cái sự liên quan mà chúng tôi dài dòng như vậy chẳng qua nó về chuột trục lầm à, rồi. nhưng mà mục đích ở đây là vấn đề phái giới quá trầm trọng như dây leo bám cây vô hại cho tự thân như kẻ thù mong ước nói về đề bà đặt đà đều qua đà Ta. thì bây giờ quý vị trong đạo tràng ai nhớ những câu chuyện của đề bà đạt đà đối với giáo pháp này đối với đức phật đối với tăng chúng à, đối với thiện nam tín nữ alo ai còn nhớ à, kể ra những câu chuyện mà đều có Đạt ta đã làm khổ đức phật này đã làm khổ tăng chúng này đã làm khổ cho niềm tin của người Phật tử tôn giáo. Dạ? Alo, kể lên những câu chuyện để chúng ta bổ sung và thấy rằng à đây là một con sư một giới mà phá giới trầm trọng hay là phá giới một cách à, à nhẹ nhàng à, có thể sám hối được thì cái đó không có trầm trọng rồi bây giờ mời quý vị nhớ nhớ những câu chuyện về đề bài thật đa thì quý vị có thể trình bày à, đầu tiên à, mời sĩ hồng mai <clears throat> alo sĩ hồng mai nhớ câu chuyện gì về đề bài thật đa thôi xà thủ xà thủ nhớ nhớ gì nó nấy à. nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ca giá và kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo sư trí trước kính lễ sư phước sa kính lễ quý quý tăng à, kính lễ à, quý cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng dạ con cũng không nhớ rõ lắm đâu nhưng mà con à, à, con con con con chỉ nhớ là đề bà đạt ba à, cũng rất là nhiều lần cố gắng hãm hại à, đức phật à, à, cái chuyện là, là con nhớ chứ là à, khi đề bạc đặt ba suối à, đức vua a cha cha có sách tú à, hãm hại cha à, rồi cùng với à, vị vua ấy trở thành à, một bọn nhiều lần để gắng sức mà hãm hại đến đức phật à, ừ, giống như là con nhớ cái lần mà Đề Đà Đạt Đa đi lên đỉnh núi và à, khi Đức Phật à, đi à, đi ngang qua cái chân núi thì Đề Đà Đạt Đa mới đẩy một cái hòn đá trên núi xuống uh, lý định là sẽ giết Đức Như Lai nhưng mà Đức Phật thì không ai có thể hãm hại được thì những cái viên đá đó thì rớt xuống thành những cái mảnh nhỏ đâm vào chân Đức Phật làm chảy máu Đức Phật và do đó mà khi đến uh, cuối đời uh, thì Đề Bà Đạt Đa bị uh, đất nứt thì bị rút xuống uh, rút xuống đất bởi vì cái tội là làm chảy máu chân Phật và uh, uh, rớt vào điện vô sáng à, dạ con thì con chỉ nhớ đến vậy thôi uh, có bạn giáo dạ, sư xuân sư uh, có gì xuân sư uh, um, sửa chữa dùm con và xin đạo tràng sửa lại dùm ạ dạ con uh, kính nhân mít đến uh, sư đến quý vị trong uh, đạo tràng à, sa thú sa thú sư khổng mai à, cũng có một trí nhớ à, nên rất là tốt thật sự mình đâu có thấy để mà mình nhớ nhưng mà kinh sách để lại cho chúng ta những cái bài học mà gọi là à, những cái cái tội mà không không thể mà coi như là à, tránh được cái quả báo nhãn tiền gọi là ví dụ giết cha giết mẹ giết a la hán làm phật đổ máu và chia ra tăng đó là những cái cái cái cái trọng nghiệp những cái nghiệp rất là nặng mà nó nó nó nó hiện ra ngay trong cái kiếp sống này à, tức là phạm những cái tội đó là coi như không có chạy đâu xa đó là bị bị liền trong cái cuộc sống này gọi là quả báo nhãn tiền những những cái ác trọng nghiệp mà xin à, hỏi nhớ đó là làm phật đổ máu à, do cái tảng đá lăn xuống muốn giết đức phật nhưng mà giết không được phật đổ máu cũng là bị trong cái vấn đề mà mà mà, mà ngũ vô gián nghiệp này à. À, thì chúng ta biết rằng à, Devadatta cũng là một vị hoàng tử cũng là một vị hoàng tử đi xuất gia chung với ai Ananda ha Anuruddha ha ngài phát thú này ngài kim pi pila này ha cùng với một người thợ cạo tức là upa lý à, nhưng mà năm cái vị hoàng tử này đi tu á vì cái dòng họ thích ca là một cái dòng họ mà coi như ngã mạng kiêu căng mà tự cao tự đại một cái dòng sắc đi lì mà à, cho nên rất là là kiêu hãnh thì khi xuất gia muốn rằng à, trong cái sự cầu đạo của mình mình luôn luôn có sự kiêm tốn hạ mình xuống chính vì vậy mà để trong ông cạo tu trước làm siêu huynh à, thấy mấy cái vị hoàng thử này khi vô tu là thấy à, rất là nhiệt tình à, rất là là là là nghiêm túc và chính đề bà đặt ra là người mà đắc thiền có thần thông chứ không phải là anh tu tu chơi chơi như bây giờ à, mà đề bạc đa là một người tu cũng là có có kết quả tốt đẹp trong khi các vị khác à, thì chứng đắc thanh quả hết à, từ quả vị này quả vị kia nhưng mà đối với đề bạc đặt đa thì tứ thiền ngũ thông à, có thần thông cũng bay tà tà trên mặt đất vậy cũng hiện ra con rắn hiện ra con quá ra con này con kia làm cho thái tử a sa thế à, cảm thấy rất là phục à, nhưng mà sao gần mực thì đen gần đèn thì sáng chính cha của mình tức là vua Supaputha à, vua thiện giác cảm thấy rằng hai đứa con của mình ha hoàng tử đề Devadatta đi tù bỏ vương vị không kế nghiệp và cái cái gia tộc của mình rồi công chúa gia xô tha là rồi thái tử Siddhartha đã đã bỏ vợ bỏ con đi tu rồi bây giờ thêm hoàng tử Devarata tu theo nghĩa là Đức Phật nữa thì ông, ông ta cũng cũng nổi khùng lên cho nên khi Đức Phật mà đi đi khất thực á ngồi nhậu ở giữa đường à, để các bạn ngồi nhậu cản không cho đức phật à, đi thì quý vị thấy trong cái sự tu tập mình cũng là quan tử à, mình đi tu à, riết là cây phật tử người ta ơ ananda đâu ngày kim phí lá đâu ngài anuruddha ở chỗ nào còn mình ngồi một đống như vậy không ai hỏi từ gái bởi vì dù có thần thông nhưng mà vẫn còn phàm vẫn còn phàm cho nên cái tấm địa của đề bà đạt đa à, giết ông phật mình làm phật trời còn suối à, a à, tế giết cha ông làm vua vua vua đời tôi làm vua đạo à, như vậy là hai ta coi như mặc sức mà chinh phục thế gian này à, tức là coi như đời ngươi hưởng con đạo để cho ta là bao nhiêu phật tử bao nhiêu tăng ni rồi gì là ta thông rảnh rồi bởi vì cái sự tham vọng bởi vì cái vấn đề vật chất mình không thỏa mãn cho nên đề bạc là có những cái âm mưu bậy bạ mà cố ý để giết đức phật à, như sĩ không ai trình bày đó là một vấn đề còn nhiều vấn đề nữa ai còn nhớ alo ai còn nhớ nữa không à, bây giờ phải mời thôi chứ còn tự giác quý vị sợ rằng giác nặng quá không có tự giác nổi tại bây giờ nhờ người khác đỡ lên vai ha mời huynh giang nhật hà hôm nay bài học mà được thành tựu thế này là nhờ huynh giang nhật hà đưa bài lên nè rồi bây giờ huynh giang nhật hà nghĩ sao cái hành động của đề bài đặt đa còn nhớ nhớ cái cái cái gì ám chỉ về đề bà đạt đa không à, câu Phật ngôn này ám chỉ về đề bà đạt đa à, mời huynh nhân nhạc hà chứ không phải mời sĩ hà đâu mà xa thú khổ quá từ từ đó huynh nhân nhạc hà trình bày xong là mời sĩ hà nha alo alo vậy là muốn nhường nữa hả hả huynh nhân nhạc hà đâu rồi Hôm nay bài học này được thành tựu tức là do Huynh Nhân Nhật Hà bốt lên à, Còn chúng tôi thì thấy bó tay bởi vì không có đánh dấu được Sao? ô oh, đang lấy xe Thôi được rồi Đang lái xe, nguy hiểm Rồi, bây giờ mời Sika Hà Alo, Sika Hà Đi vô trẻ, không lên đọc bài được Thì cũng phải có ý kiến về đề bài đặt ra bởi vì tương lai đề bà đặt na sẽ là một vị phật chứ không phải nói rằng bây giờ đọa địa ngục như vậy là ông ông tu và chớ đắc tứ thiền ngũ thông giỏi chứ không phải dở đâu rồi mời sư hà nghĩ sao về đề bà đặt na Dạ, Nam Mô Bích dạ Nam Mô Tham dạ Nam Mô Sanh dạ Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức. À, chư tôn đức tăng con kính lạy các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng và dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu và dạ, thứ ngày ngày ngày bắt con lên thì ngài phải cho con đọc vậy con xin đọc cái bài này trước khi <laughs> mà con phát biểu cái gì dạ rồi đây con mở bài ra <clears throat> yassa đúc dusi yang mà lu hòa xà la mít vút tha tăng caro tí sô tách tá ta năng dách ta năng ít trá tí đích sô lại còn đọc thêm một nữa dách xá á dách xá á chan ta đức si dằng mà lu hòa xà la mít út ta tăng tách tăng caro caro tí sô tách ta ta năng dách ta năng ít trái tí đích sầu phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ <clears throat> dạ thưa ngài con ờ, khi mà con đọc những cái tích truyện của cái, cái vị để ờ, để bà đặt đa này thì thực sự ra con có cái lòng thương cảm tại vì con thấy là cái tội lỗi nó nhúng sâu thì cái vị này phải đọa địa ngục thật là thật là lâu thì thật sự trong trong kinh thì đức phật cũng có nói về như vậy um, thì chỉ vì chỉ vì cái sự thắc mắc của con cũng thật sự ra cũng phải là thắc mắc nhưng mà con thấy một cái người mà uh, chứng đắc thiền định mà ngủ ngủ thiền có nghĩa có những cái uh, thần thông đó, thì không phải là một người bình thường nó là chính là phải một người tam nhân thì cái khả năng chứng đắc đạo quả cũng thánh trí nó cũng rất là cao nhưng mà do cái, cái con nghĩ cũng do cái sự phiền não quá mà đến khi mà có đến lúc mà gặp Đức Phật được tu trong giáo đoàn của Đức Phật thì những cái phiền não của những kiếp quá khứ nó nhiều đến độ mà mà nó làm cho ông phải có những cái hành động và cuối cùng thì lại tọa địa ngục nhưng mà sau này thì con nghe kể là sau một cái thời gian dài thì cũng có thể chứng thành một cái vị Phật ờ, độc giác thì cái đó cũng là một cái điều mà con thấy ờ, ông cũng vẫn <laughs> có một cái cái đường để để đi nhưng cái đường nó đi hơi dài ngòn mèo thôi nó khổ sở nhiều hơn thì ờ, cái đó là cái phần mà con con thấy <clears throat> được thành ra nhiều khi trong cái sự tu tập mà mình có nhiều phiền não quá nó cũng th- có thể là một cái ác pháp trong cái thời sau này có thể trong những kiếp sau hoặc kiếp này nó cũng có thể nó dẫn dắt mình có những cái hành động mà có, có thể còn bị lún sâu hơn nữa thì à, thì mình phải cắn tu tập làm sao mình gột gột bỏ bớt nhiều <laughs> phiền não thì thì nó tốt hơn dạ con chỉ có nhớ cái phần mà cái vị đề đạt đa sau này khi có một một trong một cái câu kinh pháp cú thì uh, cái vị đề đạt đa này nói với ngài Ananda là sẽ không có cùng uh, đức bổn sư uh, thọ uh, Uposatha là sẽ sám hối sẽ tách riêng thì đó là một cái dấu hiệu để ngủ ngầm nói ý là tách ra thành một cái tăng đoàn khác thì thì ông cũng có một cái do ông muốn tách ra thành ra ông phải làm cái gì nó khác hơn người ta khác khác hơn giáo pháp của đức phật thì là ông ngỏ ý với đức phật là phải bắt tỳ khu phải ăn chay có nghĩa là không được ăn thịt và uh, sống một cách kham khổ um, thành ra đức phật từ chối sẵn gì cái cái chuyện mà sự từ chối đó ông bề đà đạt ma này ông chắc chắn là cái sự từ chối của đức phật để ông viện cớ và ông tách ra khỏi cái tăng đoàn bởi do ông, ông nêu ra những cái ý kiến là phải anh trai và chư tỷ khu phải sống khổ hơn y phải uh, uh, lậm uh, mặt y cũng không có phải như là được thỉnh y từ được uh, uh, uh, những cái việc cần sinh nam cần sinh nữ dân y mà phải uh, không được không được cái quyền đó có những cái điều kiện đó thành ra đó là một cái dấu hiệu để chứng tỏ ông muốn tách rời ra khỏi giáo pháp của Đức Phật tăng đoàn và cái sự chia rẽ đó nên sau này à, mới thành ra hình như con nhớ các vị sư cũng giảng là sau này có một nhóm um, của uh, vị bệ đà đặc na này đi uh, sang thành ra thành một cái nhóm khác uh, chi giống như một cái chi nhánh khác của của cái giáo pháp nó trẻ ra một chút xíu thành ra sau này có những cái sự ăn chay à, bắt buộc là đó là cái con nhớ đó thôi còn những cái phần kia thì nó như uh, của hôm mai cụ nói về cái sự chảy máu rồi giết uh, suối ông hoàng tử giết uh, cha thì cái đó thì cũng đã được ngài nói lên hồi nãy dạ yeah con chỉ có bao nhiêu đó thôi dạ con cảm ơn ngài con xin cảm mất mình Alo, một hai ba một hai ba Chị Hà nói chuyện hay quá Nhớ nhiều cái chuyện mà rất là là là, là bổ sung cho cho đề bài đặt ra trong vấn đề này rõ ràng hay vậy còn câu giờ đọc bài chi vậy hả đi thẳng vô vấn đề phải đỡ tốn thời gian à, xà tụ xà tụ đem ra vấn đề chia lại tăng à, nêu lên năm cái điều để coi như là à, coi như người ta theo mình cho đông hơn bởi vì thời kỳ của đức phật là vấn đề ám chỉ về khổ hạnh thì đề mà đặt ra nêu lên vấn đề đó để thu hút phật tử cũng giống như chư tăng và thật sự ra 500 vị tỳ kheo mới tu nghe đề bạch đặt ra chủ trương về vấn đề có như um, sống khổ hạnh ăn uống tham khổ chứng tỏ là tu hành là an toàn hay hơn đức phật à, đó là điều mà Sik à, Sik à, Hà nêu lên rất là lý lý trong vấn đề chia rẽ tăng rồi một bàn tay đưa lên rồi các thấy bỏ xuống ngủ quá vậy quên lệnh pháp đưa tay lên là mỏ tay à mới đưa tay lên nữa bỏ xuống liền vậy ta rồi huynh lệnh pháp nghĩ sao về đề bài đặt đà rồi bàn tay đâu rồi alo con có định lễ sư tỷ đức à, quý tăng ni và toàn thể đạo tràng thì bậc đạt đa thì theo con nhớ như là không phải sâu sức gia ngay từ lúc còn trẻ nhỏ rồi đã có sự tùy hiền với đức phật rồi từ từ nhỏ thì đã cũng muốn thông minh nhưng mà cái giỏi là thầy giáo là nhận xét đức ngài thái tử ừ, sĩ đập tài lúc đó là thái tử ừ, đã nổi trội hơn rồi cuộc thi à, về để giành voi trắng ờ, thất voi à, thì cũng bị thua thế tôn ừ, nên đâm ra cũng có sự tùy hiềm từ từ lâu rồi đến khi xuất gia thì nhớ là có thêm cái là thả voi nagarari để cho uống rượu say rồi thả cô ra cho cô uống rượu say rồi thả ra để dẫm à, dẫm à, phật với tăng đoàn rồi còn cái của Tina vừa nói là phá hòa hợp tăng rồi thì suối à, của a Sa thế giết cha rồi rồi lăn đá cho phật lăn đá để giết phật rồi, rồi nhưng mà cuối đời ông lại sang từ những cái cái cái thiện nghiệp nó, nó trỗi dậy trong tâm thấy hối hận là muốn quay về nương tựa nơi ờ, Phật dạ, nơi Pháp nơi Tăng muốn quy y lại nơi Phật nhưng mà như chưa là chưa về, ờ, chưa kịp được về để thì đã bị đứt đứt lúc rồi chưa kịp gặp Phật đã bị đứt lúc rồi dạ. ừ, cho để tính viện tâm đó mà sau này khi ngày ờ, đọa địa ngục xong trả hết nghiệp xong rồi mới xong rồi mới trở thành à, vị Phật độc giác còn nhớ vậy mới có chính xác không ạ nhà, sư à, dạ, hộ bổ trợ cho con dạ à, sa thủ sa thủ huỳnh hành pháp nhớ như vậy là quá hay rồi hả à mình có làm ác cái, cái gì nữa muốn giết đức phật đây nữa rồi làm phật đổ máu rồi chia rẽ tăng rồi tùm lum tà la ha à, nhưng mà cuối cùng á như huynh hình pháp nói rằng cuối cùng cũng phải về sám hối đức phật à, cuối cùng về sám hối với đức phật ừ. đó là một cái điều mà rất là quan trọng mình có trước khi nhắm mắt tắt hơi tưởng nhớ về ân đức phật ân đức ờ, pháp ân đức tăng nhưng mà đức phật nói rằng à, tùm lum ta la đâu có đức phật đâu nói tùm lum ta la đức phật nói rằng đề bà đặt ra đến đây nhưng mà không bước chân vào chùa kỳ viên được ngài tuyên bố à, nghĩa là à, chư tăng nó đề bà đặt ra nghĩa là được à, hai đệ tử của Kalika với một cái vị tỳ kheo nào đó hai người khiêng trên cái cán à, Đức, à, Đức, à, các vị tỳ kheo đó nói là chắc là hắn về chùa Kỳ Quyên nó quậy gì đó à, trên đường về nhưng mà Đức Phật nói ừ, nó không bước chân vào cửa chùa Kỳ Viên được và thật sự trước chùa Kỳ Viên thì có một cái hồ là thế là đề bà đặt ra nó rằng muốn trình diện đức phật thì phải tắm rửa sạch sẽ à, ai ngờ vừa bước chân xuống cái cán là coi như đất ruột liền và trước khi mà nhắm mắt vui tay thì cứ hướng về đức phật với một cái sự sám hối à, đó là cái điều quan trọng à, thì chúng ta thấy rằng vua a sa thế ha a cha ta sát tu một người mà đức phật nói rằng nếu mà không giết cha không nghe lời của đề bà đạt đa mà giết cha là bình sa vương á thì cái vị à, hoàng tử này nè sẽ chứng đắc thánh quả tu đầu à cái duyên để mà chứng đắc thánh quả à, tức là một người tam nhân nhưng mà bị thân trọng với đề bà đạt đa bị đề bạch chúng ta xuống thứ bảy à, đấy. cho nên trong nói ai sao tôi dạy ai làm bậy tôi cũng làm theo à, thấy đề bạch đặt đai giỏi quá mà tự nhiên mình đương ngồi chơi vậy cái anh biến thành con con con con con rắn à nó, nó siết tay mình à, siết hai tay hai chân cổ ai lại không sợ à, cho nó nó đưa ngồi chơi giờ mới rắn ở đầu nó, nó nhào ra nó, nó siết cổ siết tay siết chân à, gặp mình mình cũng la lạng chứ hoặc là coi như đứng tim mà chết à, từ cái hành động mà à, từ cái việc làm từ cái hiện tượng mà thấy ra như vậy phục quá hay chứ à, khi mà phục thì sao à, thì cái cơn sợ trôi qua đề bà đạt đa xuất hiện trước mặt à, một cái vị sư tăng tướng đạo mạo trùm một vị hoàng tử đi tu mà cho nên thấy hình tướng của một ông sư mà có thần thông có như biến ra đầu ơi sao phục cục sát đất luôn quỳ xuống sư phụ sư phụ liền và thế là chúng ta thấy à khi mà hù được à, coi như a xà thế ha mà tin theo mình rồi thì từ đó thần thông của đề bà đạt đa biến mất không còn nữa à, với thiền à, thiền nghiệp thì thần thông còn nhưng mà khi bước qua ác nghiệp á à, thì thần thông biến mất không còn nữa mà khi không còn thần thông thì xin lỗi à, vua a xà thế này ha buổi sáng cung cấp uh, thực phẩm ờ, buổi chiều cung cấp thuốc men là chở vô cúng dường cho đề bà đặt đà ờ, nghĩa là hồi đó lợi đắc cung kính danh xưng người nghĩa là ờ, tinh tài tinh bẩn đồ gì nó lao vào đến và thế là từ cái vấn đề non đủ của lợi dưỡng này mới sinh ra cái sự tham lam tham muốn à, mình có được con vua này, hỗ trợ này thì bây giờ muốn cho vấn đề này bền vững thì bây giờ suối giết cha đi à, giết phụ vương đi lên làm vua đời còn mình ở đây mình giết phật mình lên làm phật à, một bên đạo bên đời như vậy là thấy sung sướng rồi còn ai hơn nữa à, ai sẽ thế phục sát đất luôn à, nghĩa là đề bà đạt đã nói gì nghe nãy à, sáng sùng ủng hộ à, thì quý vị thấy ở đây cái điều hạnh phúc đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta là ase quá nà chấp à là đừng có thân cận với người á khi mà chúng ta gần mực thì đen gần đèn thì sáng thì cái quan trọng là gần đèn chứ đừng có gần à, gần mực mà đèn đây ám chỉ là cái gì là pháp trắng mà mực là pháp đen à, cho nên khi mà xuất gia xuất gia đức bồ tát đã khẳng định xuất gia xuất giá cũng đồng đi thôi lỗi à, bỏ nhà mây trắng ra đi thông dân môn sẽ quyển ly thế tình pháp đen pháp trắng phân minh tìm trong an lạc câu kinh khước từ à, quý vị thấy cái sự thân cận rất là quan trọng chọn một hướng đi cũng rất là quan trọng cho nên à, đối với giáo pháp này nhất là đức phật vua tầm má một vị sử dụng cái trí tuệ để mà tu tập tức là à, panya parami panya upaparami panya paramatta parami ngài sử dụng trí tuệ để rút ngắn con đường sanh tử luân hồi chứng đắc à, phật quả cho nên sự tu tập của ngài chỉ còn có bốn tăng à, kỳ và trăm ngàn đại kiếp tức là khi có một cái vị toàn giác thọ ký thì sự tu tập của ngài rút ngắn thời gian vậy thì với cái tuổi thọ của chúng ta còn rất ít thì sử dụng cái trí để thấy được à, cái sự thật của cuộc sống à, thấy được cái hơi thở của mình dài hay mình ngắn đó là cái điều quan trọng rồi hôm nay ý kiến của quý vị quá hay ha cái gì à, do vậy mà ông không đọa địa ngục sâu à, à, ông nào vậy chiếc à do vậy mà ông không đọa địa ngục sâu à, à, cái ông nào vậy à, ông ông nào kẻ ông hả hết giờ rồi rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây rất là cảm ơn ý kiến của quý vị quý vị đã bổ sung à, đã làm cho câu vật ngôn này được sáng tỏ à, rất là hoàn hỷ mong rằng à, lần sau quý vị cứ thế mà làm nha mạnh dạng lên giống như huynh lệnh pháp à, có cái gì coi như trình bày à, nhớ cái gì cứ nói lên càng nhiều ý kiến thì mình thấy ông đề đề bà đạt đa một cách rõ hơn à, và câu Phật ngôn này ám chỉ về đề bà đạt đa à, xin chư thiên quan nghĩ công đức chúng tôi làm để từ hạnh phúc quả rồi hộ trì chúng sanh những người tu giá hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm phật giáo nam truyền được an lành tịnh lạc ete na sachawache na sotigo phố tu sập ở đà do lời chân thật này kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư phật nam mô bổn thầy dạ